Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng lụm lúa của mình Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm về trận Thì trước khi mình nhận định Mình thông báo kết quả những cái trận nhận định hồi qua cho tất cả anh em Thì hồi qua mình có nhận định cho tất cả anh em nằm cái kèo Man City và Liverpool thì cái mã kèo này mình cho tất cả anh em nằm Liverpool và nằm tài thì tới giờ ra sân cái kèo này nó đã lên tới à, thằng Man City chấp tới một quả và mình cho anh em nằm Liverpool hiệp 1 và nằm tài và nằm Liverpool thì anh em cái kèo Liverpool nguyên trận á, thì anh em hòa kèo nha còn hiệp 1 thì anh em nằm cái kèo Liverpool thì được chấp 0,5 thì anh em húp được cái mã kèo Liverpool hiệp 1 nè còn tài xỉu thì 3,25 mà trận này tới 5 quả thì anh em cũng đã húp được mã kèo tài thì trận này anh em húp được hai mã kèo còn những trận trước đó thì rất là nhiều kèo trong nhóm của mình mình đã gửi cho anh em húp thì mình cho anh em xem trong nhóm của mình đã húp kèo những kèo nào và xây sở kèo như thế nào nữa nè đây cái trận hồi qua là cái trận 8 giờ là cái trận Juventus đã chấp tới cái mã kèo là hai trái rưỡi mình cho anh em nằm mã kèo Juventus nha thì à, anh em cũng biết Juventus nó ra sân nó ra sân nó đã tụt kèo xuống còn 0.5 anh em ra sân nó đá được một chút và tụt kèo xuống còn 0.5 thì mình thông báo tất cả anh em xả xuống cái kèo xỉu 2,7 2,75 và anh em cũng có thể xả cái kèo xỉu 2.5 mà ăn đủ thì anh em sẽ lời luôn lời được mấy phân à, anh em không lỗ luôn nha thì anh em cũng đã xả kèo hết trong nhóm mình đã xả kèo hết và thêm một cái trận nữa đó là cái trận Celta Vigo ở cúp nhà vua Tây Ban Nha thì mình đã nhận định cái trận này cho tất cả anh em là cho anh em nằm trên chấp 1,75 và tài xỉu 2,75 và hiệp 1 mình cho anh em nằm Celta Vigo luôn thì cái trận này hiệp 1 Celta Vigo đã ăn 1-0 nè anh em hiệp 1 đã ăn 1-0 và full thời gian thì Celta Vigo đã ăn tỷ số 3-0 thì anh em húp được mã trên mã tài và mã hiệp 1 thì anh em trận này anh em húp được 3 mã kèo xong tới giờ của đội hình có đội hình của Man City và Liverpool thì mình cũng tung đội hình lên cho tất cả anh em trong nhóm mình xem thì anh em thấy có uh, Nunes, Salah và Haaland và Kevin De Bruyne thì mình đã báo cho anh em nằm cái mã kèo Liverpool và báo cho anh em nằm tài nằm hiệp 1 Liverpool nữa thì anh em hút full được những cái mã kèo Liverpool. Thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em một vài trận AFF Cup nữa để anh em có những cái mã kèo AFF Cup mà anh em chơi hiệu quả nhất. Còn anh em nào đang chơi bên ngoài á, tối qua anh em không có thể xả kèo và xây sở và đánh rung được những cái kèo này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 AFF Cup đó là bảng B nha anh em đó là Singapore và Myanmar diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 24 tháng 12 thì Singapore hiện tại đây là cái trận đầu của Singapore Cuba và Myanmar thì anh em cũng biết rồi trận rồi gặp Malaysia đã thua Malaysia với cái tỷ số là 1-0 thì cái trận này Myanmar gặp Singapore Singapore là cái trận này trận đầu của Singapore thì anh em xem cái thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy thằng Singapore cái phong độ của Singapore cũng đang rất là thất thường những có trận thắng thua thắng thua thì đang phong độ đang rất là thất thường còn bên phía Myanmar thì anh em hầu như đã thấy Myanmar chưa có một trận thắng nào chỉ có một trận hòa trước Hồng Kông với cái tỷ số là không đều trong cái giải giao hữu thôi còn hầu hết là Myanmar đã để thua uh, uh, với một uh, giải uh, thất vọng của Myanmar thì cái trận gần nhất mà Myanmar gặp Singapore trên cái giải AFC Cup là ASEAN Cup anh em thì Myanmar đã thua Singapore với cái tỷ số là 6-2 thì anh em thấy trong những lần đối đầu gần nhất của Singapore và Myanmar thì anh em cũng thấy những trận đó Singapore thắng với cái tỷ số cách biệt từ 3 bàn thắng đổ lên thì tại sao mình cho anh em xem cái trận gần nhất mà Singapore thắng Myanmar với cái tỷ số là 6-2 thì anh em thấy hiệp 1 trong vòng 42 phút thì Singapore đã ghi được 3 bàn thắng và qua hiệp 2 thì mới có cái bàn gỡ là 1-3 dành cho các cầu thủ ờ, Myanmar thì trong khi đó thêm 3 bàn thắng dành cho các cầu thủ Singapore trong vòng ờ, hiệp 2 nữa thì trận này anh em cũng có thể vào cái mã kèo rung thì nó sẽ hợp lệ hơn nha kèo chấp thì anh em cứ nằm trên và cái kèo rung thì anh em sẽ vào rung thì hợp lệ hơn thì cái trận này cái trận cái trận Singapore và Myanmar diễn ra vào cái à, trận giải AFF Cup AFC Cup với anh em thì cái trận đó Singapore chỉ chấp có 0.5 mà tại sao trận này nhà cái đưa ra cái mã kèo chấp của thằng Singapore là 1,25 tại sao nhà cái đưa ra cái mã kèo cho Singapore đánh giá thằng Singapore này cao cỡ vậy thì trận này nhà cái đang đánh giá sinh Sincubo cao thì anh em cứ đổ vào nằm sinh Sincubo chấp 1,25 cho mình mà tài xỉu thì anh em cứ vào cái mã kèo rung anh em đánh rung nó sẽ hợp lệ hơn giống như tầm cái phút à, anh em vào có thể anh em đánh rung 15 phút đầu và anh em đánh rung 15 phút sau anh em ăn có thể ăn tới hai chấm mấy anh em bốn một triệu anh em ăn tới hai triệu mấy bởi vậy mình phiên tất cả anh em nên đánh những cái mã rung này nó sẽ dễ ăn hơn và anh em nằm trên và anh em chơi trong trang anh em mới chơi được những cái mã kèo rung anh em chơi ngoài anh em chỉ nằm được tài hoặc giống như giả tỷ như cái trận này xin uh, Singapore ăn hay không đi anh em nằm tài anh em nằm trên thì anh em mắc like mắc like hết 200 ngàn rồi anh em đánh một triệu anh em mắc hết 200 cái đó là anh em chơi anh em làm mập cho mấy thằng thầu mấy thằng cò thôi chứ anh em chả có lợi ích gì hết anh em toàn bị lỗ không thì bây giờ mình mới khuyên anh em đăng ký cái trang anh em chơi anh em cảm nhận cái lúc mà anh em đá anh em ăn đủ anh em ăn dư nó như thế nào thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em thì anh em cứ cái trận này anh em cứ nằm xin coupon và anh em nằm những cái mã kèo rung hiệp 1 hiệp 2 cho mình còn những anh em nào đang chơi bên ngoài thì cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo cho mình là 0963 73146 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào đăng ký cái trang bên mình và đưa tất cả anh em vào nhóm của mình chơi luôn nha. Đến đây mình đã nhận định xong anh em nào mà xem đang xem thấy hay để lại cho mình một bình luận và một lượt like và một lượt đăng ký kênh để cho mình được thêm nhiều người đăng ký kênh nha anh em. Thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau.